Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện tại giờ đang buổi tối các bạn ngày thứ ờ, năm ngày mùng 2 ờ, tháng 5 ờ, năm 2019 các bạn ạ. Thì cũng là ngày đầu tiên của tháng 5, tất cả chúng ta sau nghỉ lễ mấy hôm chúng ta hôm nay là đi làm ngày tháng đầu tiên của tháng. Thì là ngày mùng 2. Thì trước mặt mình đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé. Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là cấp lệch lại đi cấp lệch các bạn này. cấp lệch này khả năng lại sắp sát kép à, là kép bằng các bạn ạ. Sắp sửa kép bằng này, cấp lệch kép bằng thì là về 61 kép lệch các bạn nhé tổng 7 thì ờ, hôm trước chúng ta là 41 tổng 05 thì ờ, con một này thì nó lại liên quan đến của ngày hôm sau là cả luôn cả hai con đó là 16 là tổng 7 các bạn nhé thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho các bạn một chút và lô tô của chúng ta ngày ngày hôm nay là hai nháy thì ờ, chỉ có duy nhất 63 và hai nháy được các bạn nhé 63 và hai nháy duy nhất ngày hôm nay thôi thì ngày hôm qua mình lên kênh chốt cho các bạn thì đó là bạch thủ con 58 của chúng ta thì hôm nay nó không ra các bạn và lót đó là con 75 và con 57 thì không có chỉ có là song thủ là 2662 thôi song thủ là 2662 thôi các bạn nhé thì sẽ ăn được cái song thủ 2662 còn cái dạng đặc biệt thì mình không chốt cho các bạn ngày hôm nay tại vì đầu tháng như mình đã nói là mình không lên cái dạng đặc biệt sau ngày hôm nay thì mình sẽ lên dạng đặc biệt còn hôm nay ở trên Zalo các bạn nhé trên Zalo hôm nay mình chốt cho các bạn đó là và lô tô các bạn nhé xong thủ lô là 6336 thì hôm nay chúng ta rất là tưng bừng các bạn ở trên Zalo thì 63 về hai nháy và 36 về một nháy vậy là chúng ta nếu các bạn chơi xong thủ thì hôm nay chúng ta được ba nháy và chúc mừng các bạn còn đâu là hôm nay mình chốt cho các bạn là bạch thủ xem nào bạn này là xong thủ này hôm nay mình chốt độc thủ cho các bạn đúng một con có bạn có bạn vào các bạn chơi thì có bạn rất nhiều bạn à, muốn à, độc thủ thì mình chốt cho các bạn đây độc thủ là con 63 cho các bạn thì hôm nay chúng ta 63 độc thủ duy nhất một con đó là 63 và hai nháy còn hôm nay rất nhiều bạn chơi à, điểm bạch thủ mình cũng chốt cho các bạn đó là 63 và lót 36 và xong thủ các bạn này vào lấy về phần lô tô rất là nhiều còn độc thủ mình rất nhiều bạn cũng hôm nay cũng lấy là độc thủ là 63 các bạn nhé 63 của các bạn thì hôm nay mình chốt cho các bạn là 63 độc thủ thì đã về hai nháy và bạch thủ là 63 lót 36 và xong thủ lô là 3663 thì chúng ta hôm nay nói chung là chúng ta ăn được ba nháy các bạn đầu tháng chúng ta được ba nháy về lô tô ngày hôm nay thì chúc mừng các bạn thì mình không dài dòng nữa nhưng mà hôm thì mình chốt số luôn cho ngày mai thì hôm nay mình có lên cái dàn đặc biệt 44 số đây cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai từ cái dàn đặc biệt đây chốt số cho ngày mai đó là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé con bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn đó là con 37 lót 73 các bạn nhé và xong thổ lô ngày mai đấy đó là 56 và 65 6556 cho tất cả chúng ta tham khảo còn đâu là Zalo nhóm đây Zalo nhóm là 0868302096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn vào trong nhóm mình cho vào nhóm hôm nay mình chốt cho các bạn <coughs> hôm nay ở trong nhóm chốt cho các bạn đó là độc thủ là con 63 và bạch thủ là 63 và lót 36 thì chúng ta ăn được ba nháy và chúc mừng các bạn hôm nay các bạn nếu đánh kiểu gì thì các bạn có lời dù các bạn đánh to đánh nhỏ các bạn vẫn có lời cho thu trong ngày hôm nay và xong thủ lô là 6556 các bạn nhé bạch thủ là 3773 thì ngày mai ngày mai cũng là ngày à, mùng 3 tháng 5 năm 2016 thì mình vẫn kính chúc tất cả các bạn là làm sao luôn có một à, ngày chúng ta làm việc là luôn an toàn trong công việc của các bạn còn các bạn xem kênh các bạn nhớ đăng ký kênh không tiếc gì một like ủng hộ kênh các bạn nhé để tất cả anh em đội ngũ sẽ lên dàn chốt số tất cả các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt còn đâu là đặc biệt dàn thì các bạn tin tưởng các bạn vào trong Zalo nhóm đây phần chốt đặc biệt các bạn thích đặc biệt thì tỷ lệ rất là cao và có rút gọn xuống cho các bạn 5 đến 10 số thôi trong nhóm thôi để các bạn tham khảo từ đặc biệt dàn còn đâu đặc biệt khung của bên mình thì tính bằng thuật toán các bạn nhé tính thuật toán chưa bao giờ trượt các bạn nhé thì ngày mai bắt đầu là có khung đấy có khung 48 ờ, số và có rút gọn cho các bạn đấy chưa bao giờ trượt các bạn nhé Vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé